Bạn sống ở phương Đông Mặt trời sớm ló dạng Mình sống ở phương Tây Cách nhau muôn dặm xa Phương Bắc và phương Nam Đều có anh em ta Mặt trời Phật Pháp chiếu soi Trong gia đình xa xứ chúng ta từ quê hương Việt Nam tỏa ra khắp năm châu chúng ta được gặp nhau tại ngôi nhà xa xưa Cùng là con sư phụ Thái Ninh nơi sinh ra chúng con trong giáo pháp niệm trong sáng dẫn cha mẹ của nhau giống như cha mẹ mình sống với nhau chân tình biết hy sinh đồng lòng cùng dìu nhau qua bao khó nhau và mỗi ngày bên nhau tu tập và nguyện cầu Việt Nam tỏa ra khắp năm châu chúng ta được gặp nhau tại ngôi nhà xa xưa cũng là con sư phụ Thái Bình nơi sinh ra chúng